chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên thôi em hãy về đi còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lỡ trên môi anh say men rượu em say men đêm nay ta uống cho say quên đi chuyện tình mà ta chóng trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên tình lỡ bóng xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chúa xót tình lỡ